nhà y già học qua mua hoa tài lò lò chỉ hoa tài yếu to hoa tài mà mua chỉ hoa tài tài phụ tài bé tu tu là để cho mình nhỏ là cũng lò lại cũng giờ tua vừa mất cuộc chạy nhẹ phải tuần này sẽ tụi nhẹ của đã chỉ là là hai tuần cuối vừa mất phải tuần này chế bé tu kịp đi lò rộng có thể thể thể là tỏa cả như như đã chi, là tỏa thể chỉ là u mà un chơi bé của tuổi nhiều bé của tuổi tử sĩ là có thể là là tỏa cái lý cu dòng cơ là lử cái này là lửa tụi tôi trang là lửa đó chỉ là của mình chơi cái gì mà tỏa hay muốn chơi bé của tuổi nhiều bé của tuổi tử sĩ ka ka ne ja la ku jong ka ko tu tu ta no tu tu te la sa ka ne la sa te ta ti ba nyu ti ma ku chin cha li ne ku ma ku cha i pa lien bo ko li ka pa the lam ji to ka pa ku ma ku cha i xiao ma pe ta kong pe có thể là ko te la sa la ka le ku jong ka ko te lo te le ka cha nyen là chỗ cứ chỗ hu nhẹ là chị nó phải in tê hu cứ tê hu nhẹ ta là tuổi chê cho lúc cho nhẹ để mà yếu tố bê của tuổi nhu bê của tuổi tử cho là yếu mà tố bê trong bê hà nó rồi mà phụ bê trong bê hà là lử mà yếu tố bê của tuổi nhu bê của tuổi tử cho là nó rồi mà phụ bê trong bê hà chế lò xa thì chế lò xa mua chế cho nhận được một đĩa kia cụ thơ thêm lòng thời kia tổ y bà liên bỏ cổ luôn xí hoa tài cho cú còn xí kia tổ xí hoa tài cho thế là xa dụ tàn đầu hoa tài cho cú thế hoa là xa cho chia gì xí hoa tài cái lý mô chỉ mô gì xí hoa tài sẽ to lực chế lọt tụ thế lọt lực cơ mà y sông mà cho những tỷ đó mà y lưng có tụ thì mà y lưng tộc bê của tù nhưng bê của tụ tự gì thế mà cứ mà nhục thì trong nó rô tê trong tê hẳn mình ngủ lo vả từ là mùa mùa mà tôi tôi tôi nhiệt tại giờ lo xa chế chỉ chế ít bà lên một đi hóa tay trả thế chế y xong tôi tê xa công tê xa lòng chế lo tuổi thế lo lịch cơ sở thế lo xa cái y xong tê xa nhầm play xưa yo mua nhia ư li mà nhưng từ trong đi trong mà 伊上下被迫独自天，伊们念了刀，接了钟，伊们念了十几大里路，伊们念很路，伊们才几这里路。老三的啊，你讲用别了，将你几这个，屋里嘛一上被插风被插龙了。老那双包下弄下妈妈都够中间那那人家，你几臭里嘛？这。 Sita lo Sita Sita A tu ti Bo a tu ti Li jong La sa cứ chờ như ý lưng lưng cuộc Bo nâng li jong Chỉ si ha si ha chi hồng chỉ chê đô Chỉ chê si chê là tuổi Thế là lý Giờ lý cơ chỉ châu xia nè chê Bé là tờ Giờ sâu xe Mình nụ sâu xe từ từ yên Chê bé tu đi Thế si pa Mình chùa giờ sâu chê Mình trời là tuổi Thế là lý Giờ sâu là Ư linh là 上まいぐまいなもペポとにペポとといしょのしゃとペポとにペポととじてにょてくちゃんもくとにやうてうまもにまうちちゃららさりちいしょペニャさべすらさなこここたじゃりうてらさりちじょんらさこてうりちじょんなてくしぜつじててりやてじょん số chỉ bảo cá tiền chỉ tôi lần từ lâu thì số tiền đã cũ lần chỉ bao thế nè giờ cả này lần từ bao thế lần từ ở rong ở dân chế này tất cả một chế à sau lúc cậu ăn liền tu thầu lọt đầu là tê là lo thế, nè ở tụi mình nhà chỉ nên tàu tê nu tê mọi nhà tàu tê để đi nhà chung chạy luôn vì chả là sĩ tận này liền xa nên một nu à, nu mòn, mòn 老大姐，你请问你姐那么多被弄被忙，chú多被弄被忙chúa. À. Nếu tụi mình nhảy nè hiệp bắt tay chị nè chị tàu đi chả là chị đi nè. Lão xa chị nên tuấn chúa chị chị tàu đi chả là chị đi. Chị thăng gà đã chỉ in lần gà tí lưu mình tài gầu sư nên chị là bó phải trong tàu xe nữa à, thì tì cái dân mạng với dân này phải ó. Chị á, ô lì là ô lì ta. Chả mình cứ tì chẳng si ha à, là ta chế là ta lúc có ở liền tu ở lạt tê lạt đầu là lá chế ở lạt tê lạt đầu tiên mua đâu ở tụ tì là chúa nhẹ tàu bê nu bê mà tàu bê nu bê mà chế tàu tê để mình nhẹ chương chạy luôn luôn chúa là sa chế tàu bê nu bê mà chú tàu bê nu bê mà chúa hiện bắt tới chế ý trị im trà chỉ là trị im trà nhá tao học cần cần cần chế tao được để chúng ta xia lại lô ta phải chế chỉ chỉ bà đi thiên chỉ là chuyện cái lần đi im lúc nhìn tại một chỗ từ xứ một số lần té này ở từ là chỉ ít trả tiền nào luôn mà là chính đi thế na na na chế ác thì mình cứ đi ờ, là tuổi là lên cái chế mà alo mi bắt tay nhẹ cho là tay nó đó cổ thân này xếp tờ xếp xếp san tại gì họ tịt xếp sa xếp xếp san tại giờ tịt xếp sa tua sư chế chết la hàng luôn còn lọ sa chế mua tới chỗ cho tay kiện để ít sa chế tổ tận cha thua chế nọ thế chế chế chế tận nọ chế muốn chỗ là chỉ nọ chế chỉ nọ cũng chỉ luôn tụt tì lo chép la lô giờ tụt tì lo xa đấy giờ dạ, mua đi cỡ mà chích tàu đi nè để đu rồi chích tàu mới chọn chùa rồi cỡ cho lo phê tụt phê cho đỡ nó nè bữa nó ít chép la hai người cho nó nè lo xa để ai dân đi đỡ họ chép la gì mua nhiều chỉ nó ta chị ơ ơ tụt tì ôi chả chích tàu chích tàu đi nè chép la hay ôi cỡ mà chích tàu đi chúng xe coi nè thì nhận để chung được coi thế dùng thì nó chết ba nó sẽ ở dưới nó là cái nhiên là cái nhiên là chỉ cũng mà mất trở nên nó là họ từ mình tiền lòng cái nhiên là chỉ cái nhiên luôn đi chả mới cho là bị rồi luôn chỗ hiện tại tại chỗ luôn hiện tại trâu họ từ tiền lòng cho mình xem nó sẽ chế bên mình cứ tì chế chỉ từ nó là sao cho chỗ chỉ là sao ta mong gửi chỗ nhiên cục cục cục ta trên chỗ ta trên gửi chỗ nhiên sâu ta đâu đâu là sao thế lâu trên chỗ ta chỉ ơi ơi nghe là ta chỉ là một chế đâu ở tụ tì lâu chế mà có tay bỏ chừng đâu phải tao xe chế thì ở tụ nhà cũng của là chế, chụp ba chụp bờ là chế là là sa chế tin đã chế là mu mà tin chỗ nhãn cả cái ở là phải tao xe là mà tin nhẹ mà nhát đang lo lo chế tao đi lọt ta chỉ bóng chỉ mua chỉ lọt tê lọt đầu lọt cái ơi ơ lọt ta chỉ ăn những tí là cái này nhung từ mà tua ở ta các chúng ta hạ chữ lử gì thế lơ chế ăn tụ tí là chỉ giống xe thế lơ ăn tụ tí là là xa thì cái nhợt ra để con giờ nó chỉ muốn nâng xe nhung xe từ nhung từ là tua ta chúng xe cơ rồi sát à chế tỷ cú à yên tỷ nê à chúng xe là chỉ nổ sâu xem à sa tại sao gì là tuổi thế là lịch tế gì sao luôn cả ừ, thế ư lý chỉ dùng thì chỉ có thể chỉ cái sa lúc có hình tu bên chế là phải chúng ta sẽ tự dân mỹ dân phải tự sư sư là phải nữa một sa là sa để đu anh thế tôi chân chúa một sa là sa nó lên chỉ buôn nó đi ư chép là hắn hiểu nó là cỡ mới nhiều mùa ư mơ đại nhiên luôn chả mà là san tại đại chúa luôn tự sư ô ô là sa chân chúa ta ư nhiệt ta đồ là sa cho nó là san đã chế nó là nhiều tịch tua ư ta dùng xe là cần nụ cơ sẽ cây hai chả sau cái tờ linh tờ là mà nay nè tiền nay lý giống là sa của tiền là sa lý giống chỉ giờ lên nó thế cả nay muốn chơi lại cái nó xe cái dân dân lại về thế xứ xứ lại về vậy là sa dân chỉ là sa lấy cụ giống là à. vậy nay cụ xứ là chỉ automatic là chỉ đó là nhớ chị chị chia tình đang lụt trù chỉ mấy giờ đã chỉ nhẹ là ta chia là tua ta thì ta thì nó là xa chế y sừng tế xa cũng y sừng tế xa lòng chỉ cơ trong nọt nó sư giả đã nâng cứu hỏa nó hay là một trò chê đâu có nó tê lò thế bí là lù đâu sẽ đợi hai chê tìa tụ mua là sát tử tụ loa nhà nó tụ chia là sát tử tụ tua mua chỉ tử tua chia chỉ tử tua là mà cứ tin nâng cha